anh đã rời làng theo người ta lên thành phố làm thuê. Hơn 20 năm qua, anh vẫn làm thuê như vậy để nuôi ba đứa em khôn lớn trưởng thành, yên bề gia thất và gửi tiền về cho bố mẹ thuốc thang. Hai năm trước, bố anh rồi mẹ anh lần lượt qua đời vì bệnh nặng. Anh lúc này tuổi đã nhiều, lại tay trắng vì tiền làm ra no hết cho bố mẹ và các em rồi, nên cũng chẳng có người con gái nào chịu yêu và cưới anh cả. Mọi người trong làng và các em khuyên anh về quê xem có cô nào quá lứa lỡ thì thì kết duyên với nhau hy vọng còn có đứa con cho vui cửa vui nhà anh cũng định như thế thì bất ngờ anh gặp vợ bây giờ vợ anh chính là chủ căn nhà thuê anh làm đó chính là công trình cuối cùng anh định làm trên thành phố chị kém anh 5 tuổi đã qua một đời chồng và có một đứa con nhưng nghe nói chồng lui con có lẽ sau ly hôn chồng chia cho một khoản tiền nên chị đã quyết định mua đất và xây nhà hai tầng. Anh chị đến với nhau đúng là cái duyên cái số. Nhiều lần thấy anh ở lại căn nhà đang xây dở để trông nom, trời rét mà ngồi gặm mỗi cái bánh mì nên chị thương lắm, đi mua đồ ăn về cho anh. Họ nói chuyện với nhau nhưng anh ngại ngần vì hai người khoảng cách quá xa nhau. Chị có học thức, có công việc ổn định, có nhà thành phố còn anh thì Nhưng chị bảo Em đã đổ vỡ một lần Muốn tìm một người cảm thông và thấu hiểu Yêu thương em thế là đủ Anh làm gì đâu mà quan trọng Nhưng Yêu tôi thiệt thòi cho em lắm Nếu em thấy thiệt Thì em đã không ngỏ lời trước với anh rồi Vậy là ngôi nhà hoàn thành Họ về chung một nhà Ai cũng mừng cho anh tìm được một chỗ yên ấm Sau khi cưới Anh chị vẫn ai làm việc nấy. Chị không vì ngượng ngùng mà cấm anh hay bắt anh nghỉ làm phụ hồ. Anh ngày đi làm, tối về cơm nước sẵn, chờ vợ vì công việc của chị bận tới 9 giờ tối mới có mặt ở nhà. Chị bầu bí, anh đi chợ sớm, mua đồ ăn tươi về, tầm bổ cho vợ. Khu ngõ, ai cũng phải nức nở khen anh đảm đang. Cưới được một năm thì chị sinh con, sinh con được 2 tháng, chị đã phải đi làm, một tay anh chăm lo cho con Đêm mỗi khi con ọ ẹ Chồng lại gọi chị dậy cho con bú Xong là chị lại ngủ Còn tả bỉm các thứ Anh no tất Chưa một đêm nào chị phải thức vì con cả Sinh con được 6 tháng Vóc dáng chị đã thon thả trở lại Khiến nhiều chị em phải ao ước Dù vẫn đang cho con bú Dự án mới chị phải tiếp xúc với sếp nhiều hơn Vì chị làm kế toán Và rồi những buổi làm việc muộn, hai người đã ngã vào lòng nhau. Anh không hay biết việc này, vẫn ở nhà chăm con cho vợ đi làm. Chỉ tới hôm đó, có người gọi điện, anh mới ngã ngửa. Tao thấy vợ mày đang ngồi nói chuyện tình tứ với một não ở quán cà phê, ôm ấp nhau lắm. Mày đến nhanh còn kịp. Một người bạn từng làm phụ hồ gọi, anh nóng lòng gửi con cho chị hàng xóm, trông đỡ rồi lao tới luôn. Nhưng lúc anh đến, Mọi chuyện còn kinh hoàng hơn Họ không ở quán cà phê nữa Mà ôm ấp đưa nhau sang nhà nghỉ đối diện Anh chết đứng không nói được liên lời Mày đứng đấy làm gì Nao vào mà đập chết hết chúng nó đi chứ Nó cậy nó làm ra tiền Rồi cắm sừng mày à Ai ở nhà hầu hạ chăm con cho nó đi làm chứ Thôi về đi mày Không có con bé nhà tao nó lại khóc mất Mày chở tao nhé Chứ tao không đi xe nổi đâu anh nhờ bạn trở về. Trên đường đi, anh rút điện thoại, nhắn tin cho vợ. Em xong việc với anh giám đốc trong nhà nghỉ thì về nhanh nhẹ, con đang khát sữa. Chị đang trong nhà nghỉ với sếp, đọc được tin nhắn của chồng mà chết lặng. Chị đưa người mất 5 giây, rồi lập cập xin phép ra về, dù biết ngày mai có thể bị cho thôi việc vì làm Phật ý sếp. Về tới nhà, thấy chồng đang bồng con vì con bé khóc. Bình thường giờ này, là nó được bú ti mẹ rồi Chị định đỡ con thì anh bảo Em lau ngực bằng nước ấm rồi cho con ti đi Đừng để con bú sữa lạnh, tội nghiệp Vợ đỡ con, anh liền giao con cho vợ rồi nấu cơm Anh chẳng hề đả động gì tới chuyện vợ vừa vào nhà nghỉ Tối đó, chị quỳ xuống trước mặt anh Em xin lỗi, em có lỗi lớn với anh Hãy tha thứ cho em Anh quên những thứ anh đã nhìn thấy lúc tối rồi